À, xin chào quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang, cuộc sống vùng cao à, Hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, khu vực à, Lũng Lầu là gần à, nhà em à, Bí Thư Lành Và video trước mà Giang có vào cùng em Linh Văn Bé cũng như là Bí Thư Lành để à, thăm bác già Pó Một cái hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn ở trên à, huyện Mèo Vạc, thuộc xã Khâu Vai này à, Tỉnh Hà Giang thì à, đây là cái khu vực và nhà em à, Lành Và hiện tại thì nhà em Lành à, đang bắt đầu là em mới ờ, lát nền nhà Đấy. Thì ờ, cũng rất là cảm ơn em Lành một bí thư cũng như là em bí thư già đấy rất là năng nổ trong uh, cái công việc uh, thiện nguyện giúp đỡ bà con ở trên vùng cao chính là quê hương mình đang sinh sống này này rất là tuyệt vời thì hôm nay thì Giang cũng muốn là vào đây đi qua đây để lên thăm một số cái hoàn cảnh gia đình khó khăn và Giang có nhận được một cái à, tin vui à, từ à, chú Điền Vũ có gửi cho Giang là 200 đô để Giang có tiền xăng và ừ, mua một chút quà lên thăm nhé hoàn cảnh gia đình khó khăn mà trước đây Giang đã giúp đỡ ấy. thì Giang cũng rất là cảm ơn chú Điền Vũ đã luôn luôn đồng hành với bà con khó khăn ở trên vùng cao và qua đây thì Giang cũng xin chúc À, chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống cũng như là quý thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang à, luôn luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Thì à, khu vực này thì à, Giang cũng xin giới thiệu luôn cho quý thính khán giả biết. À, khu vực này thì à, các bạn là đứng ở một cái khu vực này thuộc thôn Lũng Lầu, thôn Phiêng Bung thì cũng khá là rộng giữa các thôn này khoảng cách khá là rộng cơ Đấy, mình sẽ chạy theo cái con đường bê tông này này nhánh nho nhỏ này thì mình sẽ lên ờ, phía đằng ờ, bên trên kia đó mình tí chạy vòng ờ, đi qua cái quản đồi mình sẽ sang thôn phiêng bung thì Giang sẽ đưa một người sang thăm lại cái hoàn cảnh của chị Lưng Gù ba bà cháu mà sống trong túp lều nhỏ nhỏ đó. cách đây một năm rưỡi thì đang có làm nhà và mua con bò để gia đình phát triển kinh tế với hai là nhà cháu lưng gù cháu lưng gù thì cũng ở gần à, phía gần à, thôn phiêng bung nhé đấy quý vị nhé thì cháu lưng gù thì giang à, cũng được mọi người là các nhà hảo tâm trong ngoài nước ủng hộ là mua con bò để phát triển kinh tế gia đình cháu cũng rất là khó khăn và thôn đó thì uh, ngày trước mà giang vào ấy không có một đoạn đường đất rất là khó đi thì uh, quá trình mà Giang về thì em Linh Văn Bé cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm là ủng hộ để làm cái con đường bê tông hiện tại đã đi lại rất là thuận tiện rồi xem là cái thời gian này cuộc sống của bà con thì à, thay đổi ra làm sao Đấy, xem bà con uh, cuộc sống hàng ngày như thế nào cái xe mình để ở đây cùng hành với Giang lên trên đó nhé à, đường lên nhà cô lưng gù với là cháu rua ờ, bị gù ấy thì uh, quý vị xem trên uh, kênh cách đây một năm rưỡi thì con đường này hầu như là đi đường đất đấy nha quý vị nhé không uh, có đường uh, bê tông như bây giờ đâu và có cái đoạn mà ra ngày trước mà đi chở gỗ cùng uh, bà con này, anh em ấy hầu như là đi đường đất mà trời mưa trơn trượt rất là nguy hiểm đấy có uh, quý vị khán giả nào đã xem này còn uh, comment ở trên kênh và đi ờ, đường ờ, thoát tim à, lúc đấy là đúng là như thế thật và lúc đó thì à, hầu như là Giang là cũng phải nhờ thế bà con mới có thể là hoàn thành được căn nhà cũng như là mua được con bò để phát triển kinh tế cho gia đình ấy ở phía đằng dưới này thì quý vị cũng biết là ra xa bên kia là thôn uh, phiêng bung là rất là rộng còn bên kia là thôn lũng lầu chỗ nhà em lành Đấy, mình chạy theo con đường này thì ờ, ra ngoài kia là tiếp tục uh, xã Khâu Vai Chào chị nhá Ôi rồi ơi Gia đình uh, nào máu chưa? Hả? Chưa nào máu à? Ôi rồi Lưng gù này uh, vẫn chưa nào máu vào thì chẳng có gì đâu mua một chút uh, ấy là mình cũng không mua được gạo vì ạ mình không mua được gạo là mình uh, ờ, đi không có quán này có quán này nhỏ này hay gửi cho gia đình ờ, ấy hạt cây này hạt cây có kẹo bánh này này ừ. yeah. hạt cây này thế gì, gì bác cho nhá <laughs> đấy đấy là căn nhà mà đợt trước mà giang đã làm cho um, à, ba bà cháu với ờ, cô lưng gù khá là vất vả thời gian này trơn mưa thì thôi rồi thế còn một cháu nữa rồi ở đây <laughs> <laughs> nhỏ ờ, nhỏ mông nhỏ đít rồi nhỉ nó chào bà nhá đây chú cho này Chấm. rồi đấy xong cho bà một chút cái ấy này để ờ, được chính này mới ít tí này nhà, nhà cháu rua ở dưới này này nhà cháu rua là là tận dưới này cháu rua mà thả bò ấy và cất cái này đi nhá cái túi này đi túi này mang vào để ờ, mì chính ở trong đấy nó nấu ăn cái này để uh, cho nhà dưới đó này ô nhà nhà ấy bên cạnh nhà đấy đây <laughs> chờ đây ừ. cho vào trong này ừ. xong vào cất trong nhà ừ. nha ừ. để cái tí là xuống uh, nhà dưới thăm, xe mà à vào nhà xem nhờ đi vào nhà đi <laughs> đi vào nhà <laughs> đấy và rất, rất vui ui à trong xe chi của của bé để đây này chưa nào máu à ừ. hả chưa nào máu à? chưa nào máu à? Bà chưa nào máu à? <laughs> Hả? Chị bao lè à? à? Chị bao lè à? Chị, chị bao lè à? Chị bao à? À Chào cháu nhá Ồ cái, cái máy này vẫn hoạt động chứ Cái này vẫn hoạt động chứ Có lên không? Ừ Bật lên có lên không? <laughs> Thế nào? Đây Ô vẫn sáng kìa mọi người kìa Đấy <laughs> Rồi cho mọi người xem vẫn sáng nha Đấy có nghĩa là là là, là theo Giang được biết thì uh, nhà của bà cụ đây là cái cái cái năng lượng mặt trời là vẫn còn hoạt động được tốt còn ở bên uh, nhà bí thư già là hỏng rồi còn mỗi bên này thôi là cô giữ gìn rất là tốt đấy mỗi tuần là xếp còn gọn một chút <laughs> bẩn quá Ôi, vâng, vâng. còn cháu này cháu này nữa cháu kiều này này bác cho này chó này nữa này nhiều người cháu kia được rồi đấy à, à, à, à, nó chơi nhá ê giời ơi bẩn quá mặt rửa đi ôi rồi lại xếp giường vào đây à và <laughs> lại cho giường vào đây á ừ. ô bà cụ này thích ngủ ở đây và ô đấy bà cụ lại cho giường vào đây lại không không không uh, ngủ ở kia kia là bà để uh, chăn bò nhỉ cha con bò nhỉ tôi tôi ờ, tôi nhu đâu tôi nhu đâu từ từ nhu nhá đầu tôi nhìn lắm nhu đâu đi xem nào nhá nhá đầu này à bên này á ừ nhá đầu này là của ta à yêu rồi dòng đầu này đúng người khác chăn à <laughs> nhìn chứ mày cho dùng sủi đấy à thế á ừ. <laughs> chúng là để để ờ, chăn um, kiểu cho cho cô nuôi dế rồi mà không nuôi dế à. tớ có bằng mặt tớ lơ ừ. nhưng tớ bằng mặt chỉ chỉ nhọn à, tớ cái còn không ừ, nhóc phần đầu rồi à, nhóc phần đầu ừ, ừ, nhóc phần đầu tớ và tớ tớ già tớ già <laughs> con tục cái còn không tục cái còn không tục cái ấy tục cái nhóc phần, phần đầu rồi à, ờ, thế á nhóc phần đầu tớ ra tớ ra tớ nè bây giờ tay đổi hết rồi nhà nhà ông một tử à con hay hầu chớ không ừ, con hay hầu chớ không <laughs> hả con hay hầu chớ không ừ. hầu chớ <laughs> chứ nhỉ chị phá cô à, là trước là ai thích uống rượu năm cô buồn đấy thế là cô là không có chồng nữa đâm ra là cô là hay buồn ờ. Nó tiếng hơ mông nữa nào so sinh à so ừ, sinh để xuất sinh xuất sinh là cảm ơn nhá lần sau nhá lần sau là nói tiếng kinh là xuất sinh là cảm ơn nhá cố gắng sau này đi học nhá học thật giỏi biết tiếng kinh nhá Ồ, phía phía đằng sau này à, đợt trước là nuôi bò mà đấy bò thì uh, theo giang được biết là bà gửi sang nhà bên cạnh bên dưới để nuôi dế còn phía bên này là công trình của của em em bé đang làm nhé quý khán giả nhé Đấy, ờ, bé đang làm trên này này Thôi nấu cơm đi, nấu máu đi nhá Nấu cơm uh, ăn đi nhá à. Đi uh, xuống nhà cháu vô lung gửi một chút Em xuống dưới kia nhiên một chút nhá Con đi bà nha, một chế nhá Một chế, một chế à, một chế thôi à, bắt tay bà cái nhỉ một chế nhá ờ, ừ, cái gì chú về nhá nhớ chồng nhá ừ, nhót mình chỉ cho luôn bà được từ phần không mua <laughs> thôi không không không lại nữa đâu không không biết tiếng Mong nhiều <laughs> quý vị thông cảm về đó à, à, xuống à, thế nhá một chế nhá ừ. cảm ơn mọi người Ừ, xin nhá thì ờ, Giang ờ, xuống thăm nhà cháu ờ, Du Lung Gù một chút nữa thôi là mình cũng sẽ về nhá Xóa Dinh, Xóa Dinh, ok, ok Ờ, à, đấy nhá Ô, có hai cháu này nữa này Ôi rồi có hà cháu cây là hai cháu nhỏ kia này Xong Tướng cái nhá Ờ, à, ờ, à, ô, nó ngoan nhỉ Hai bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Ờ, à, hai á à, đi học lớp mấy rồi, lớp một chưa? Học lớp một rồi đấy nhỉ ờ, Cố gắng học thật giỏi nhá Cháu học thật giỏi nhá Nghe lời uh, bố mẹ ông bà nhá Ờ cháu đi nhá Ờ <laughs> đi nhá ờ, Hiện tại thì uh, ờ, Giang đang uh, vào uh, dưới nhà cháu Zolungu Sau khi mà chỗ bà cụ với uh, cô Lungu thì cũng uh, cách nhau gần thôi ở trên kia là của ông uh, bà cháu này dưới này là cháu du Lungu Đấy. à cháu đi phiên dịch cái chú nhỉ bên nói tiếng kinh đi phiên dịch nhỉ đại, à, đây là đại ca của thôn đấy <laughs> phải không hả nhà không bố mẹ cháu nhà không ừ. hôm nay được nghỉ học à hả được nghỉ học à cái cỏ ta sụp oh. à, cháu vô lưng gù đây nhà không biết qua nhà không ô oh, chào em nhá dạ. ô oh, chào chị nhá Ồ, thế là bố mẹ đâu hết rồi? Hả? À, chú đâu rồi? Hả? À, cô? Bao rồi. Ồ, oh, chị Bao à? Ừ. ừ, thế thế uh, dê bò nhà mình uh, à, ấy nào Chăn hôm nay không đi chăn à? Hả? Nằm mỏ. À, nằm mỏ xong rồi mới đi chăn à? à? Còn còn còn em đâu, em gái đâu rồi? Em gái mình ấy. Hả? Hả? Em gái mình ấy bao này à, đi đi chăn bò quá à? đi chăn con mùa dù ấy chỉ là không à, chỉ là đây uh, con cháu đang uh, ăn um, mén mén đây muốn mén mén truyền thống này trong <laughs> mọi người, mọi người là không không, không uh, nói được uh, tiếng uh, kinh nên là rất là khó trước là giang cũng phải nhờ trưởng thôn già để đi phiên dịch ấy. và cũng qua trường thôn già giang mới biết được nhà cháu du lung gù đấy lúc đó thì giang có xuống đây và chia sẻ thì có nhận được uh, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm là mua cho gia đình con bò để phát triển kinh tế ấy. Đấy. rất tiếc là gia đình là không không ai nói được à, tiếng à, kinh nên là muốn trò chuyện lắm giang thì tiếng hâm mông chỉ biết là một phần là một chút nào đó thôi những cái câu nó đơn giản thôi chứ còn để mà đi sâu đi xa mà tâm sự chia sẻ thì không không thể biết được cháu bảo là cháu đang à, nảo máu là ăn bữa trưa để chí là chắc là cháu đi chăn dê với chăn bò ấy nhà có hai con dê là nuôi dế với uh, bác thế là con bò ngày trước răng mua thì gửi ở dưới kia làm cái chuồng giang có làm một cái chuồng ở phía đằng dưới này chú anh anh mua không biết là anh mua con nhà không anh mua ừ, tính kinh đấy bố cháu thì chắc là đi làm rồi còn mẹ cháu ngày trước là còn còn còn bỏ đi cơ mà vì gia đình khó khăn đấy về à, à đây đây rồi đó rùa này này đây, chú cho kẹo này bánh nó chia nhau à. à, này à, để cất đi cái này để ăn nhá tôi ăn nhá ờ à, thằng này kẹo này cho cháu nhá ấy giờ còn hoa cài nữa cơ à, <laughs> rồi lưng gù đấy đấy, à, cũng cũng bị tật như cô lưng gù ấy đi chơi về à đi chơi đâu về à, con nhớ chú không <laughs> à, cháu rua là cũng không nói được uh, tiếng kinh ấy thôi cất đi cất đi là tối nấu ăn nhá mấy em nấu ăn nhá ờ à. thôi mà này cất đi ở nhà cháu rua lung rù thì ờ, cũng uh, không có gì đâu cháu chắc đi chơi về thấy uh, các bạn bảo đấy uh, mình xuống này đây con gà này trước cũng bắt về cho nuôi này Ê, để đàn con rồi đấy hay cho gà ăn này để thế nhà thì bằng cái vách trình tường thôi cũng sắp đổ hết rồi đấy thì biết và cái uh, mái nhà thì đang cũng uh, thay cho lúc đó thì uh, là là nhà là bằng cái thủng hết rồi đấy chỗ này là cái uh, chỗ và con nó ăn này đây nhà rất là đơn sơ chẳng có gì cả ngoài vài cái son cái nồi rồi là là cái thôi Ngo hai vợ chồng trẻ nhưng mà cô thì không không nói được kinh kinh toàn bộ ngoài trước là cô còn bỏ đi cơ mãi thì cô mới về được à à từ, từ đây đi đây sao hả đâu đâu đi chen thử nào chân ở đâu cháu này ờ, lúc nào cũng đi chân đất đi viện à mình lại bến này à nhân bên này ở đâu đâu bò đâu bò nhà mình đâu hả đây đây à Tú Nhung ơi Nó đâu chỉ cho xem nào Chỉ cho xem này Mà mình, à đây là để đây Ủa đây à Ô Ờ Con mẹ nó đã để được con to này rồi nhỉ Hai con này rồi à Ô À Ừm Đấy là có Hồi trước là đang mua con bò cái này đấy giờ để thêm được ờ, một con này nữa thấy cháu bảo đấy rất là nhanh nhá phát triển kinh tế đã được có hai con bò rồi đợt trước là mua một con cho gia đình để phát triển kinh tế một năm rưỡi quay lại là con con bê nó đã to này nó còn hai con dê đâu con con dê đâu nhỉ hai con bò có hai con dê nuôi dế chắc là mình nghĩ là là mang đi gửi rồi không không không ở đây rồi rất là to con này đang có chửa đây nhỉ đang có chửa bung to đấy nhỉ à chỉ vì gia đình là không có chuồng ngày trước là làm cái chuồng nhỏ bên kia nhưng mà bây giờ là đẻ ra thêm một con nên là chuồng nó hơi nhỏ thế nên là cháu bảo là mang xuống đây gửi của tình Đấy, ăn cỏ ừ. Ờ. nào, ăn đi là <laughs> mẹ con Thôi, ờ, chào chị nhá ôm mắt kia bị làm sao đây mắt này này bị làm sao đỏ trầu hả đỏ trầu ô tím hết vào đi à ừ. ôi bị làm sao à, khu này hầu như là là làm bà con là không nói được à, tiếng kinh mấy rất là khó khăn luôn à, đi về nhỉ à, ờ, cháu mình về đi biết là à, con bò phát triển kinh tế là ok rồi sao cả nên là là, là bà con trên này là là điều kiện học hành tuy là trường học gần đây nhưng mà các cháu là không chịu đứa học cơ nhà toàn bỏ học thôi cũng cũng buôn buôn ơi à, chú về nhá nhà chú về nhá một chế nhá em về chị nhá một chế nhá chú về nhá chú nhá à, chú lung gù nhá chú về nhá một chế đây thôi mọi người nghỉ đi xem nấu cơm đi <laughs> rồi à, chú về nhá bác về nhá một chế nhá người nghỉ đi chuyến hành trình lên Hà Giang này để thăm à, lại bà con ấy thì mình cũng à, thăm lại một số hoàn cảnh à, gia đình mà trước Giang đã chia sẻ à, và cũng được à, các nhà hảo tâm trong ngoài nước ủng hộ một phần nào đó thôi chứ còn thật sự để mà mình mình à, ở đây để trước cái con đường nó vào rất là khó khăn luôn đấy quý vị có thể xem lại cái thước phim video trước mà cách đây một năm rưỡi rằng, rằng vào đây này thôn này hầu như là bà con là không không nói được tiếng kinh luôn ngày trước là giang phải nhờ em trưởng thôn già lại hôm nay anh mua thì không không chắc không ở nhà anh ấy đi nương rồi thì anh mua là còn nói được tiếng kinh hầu như là đa số là chỉ có biết là chỉ câu thôi mà giang thì cũng chỉ biết được một số nào đó thôi cũng không biết hết được đấy thì căn nhà cháu Dương gù thì đang thấy là vào là là là con bò đã phát triển ra đẻ ra thêm được hai hai con với lại con bò của à, cô lưng rủ trên trên đó thì lại cho bên nhà anh trai nuôi đấy rằng có biết để trước rằng có xuống dưới đó thì rằng biết mà đấy thì hôm nay vào thăm đây thì ra cũng muốn lại quay lại và mình chia sẻ lại cho tất cả quý vị cùng theo dõi và biết được cuộc sống hàng ngày bà con diễn ra và thay đổi như thế nào. thời điểm này chỉ Giang cũng ờ, xin phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay đây thôi. À, xin chúc cho quý vị thính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc, thành công hơn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính khán giả ở video tiếp theo nhé. Bye bye.